chạy chạy bo mà nó lấy xe chạy này nó lấy xe là chết gốc một này tay đi chưa tay được Thank you. Ồ, bột cam. Đấy, thấy là một họ. Oh my god. Oh my god. Oh no. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. chạy đâu chạy đâu con dầu dầu Oh my god. máu chiến phết số 1 máu chiến phết máu chiến hơn cả mình có thính ở đây này cái phần này Kiểu ba cốt tám này Ở trong là sẵn, ok ok Ở trong kia có gì không? Mua ba Ok Có người qua cầu này bạn ơi Có người qua cầu Cầu có người Trong cầu có người Trong, trong cầu có người Bây giờ một viên chữ đúc kìa vào đâu rồi nốc này nốc một này một viên vào đầu thẳng nguy hiểm thế một viên vào tàu thằng ba rồi ô nhiều hướng lắm hướng hướng đầu cầu có này sao một viên vào đầu thằng ngũ ba kia rồi rồi rồi thằng đấy được cứu rồi ừ. ok hay chuẩn bị nó chạy em cứu rồi ừ rồi ừ, một viên vào vào thân này nó qua cứu ơ ừ, bắn một trúng một viên mà ừ. kem đấy kem đấy ok ok có hai thằng rồi đúng không có hai, hai thằng ở đây và một thằng đầu cầu nữa đầu cầu bên kia ấy đây này Đà. Dạ. đấy nó bắn này dạ. nó bơi ra rồi đúng không ừ trên cầu có ba thằng nhá tổng cộng nốc này nốc này nốc này nốc này nó vừa bắn này to được dò giờ cứ dò dò nhá. Ừ ừ ok. Quái đấy bọn này bắn đâu ra đây? Ở thằng kia nó nó nhiều quá Ơ nó bắn ở đâu đấy? À nó bắn bên kia. Ừ bắn bên kia bên kia bên kia xong. Ờ ok. Thằng ngũ ba lại được cứu này. Đó này. Khổ quá bắn ta nó cứu được. Ừ có ba thằng ba thằng ở cái số mốc ấy một thằng đang cứu nha ừ, ừ, ừ. nó cho mình chạy chạy mau mà nó lấy xe chạy này nó lấy xe là chết nước một này nó, nó dừng rồi này nó tung đấy vâng, rồi ừ nó tung đấy ô đừng nhìn nó yên yên yên nhá yên nhá ok nó nó đấy này đấy nó lên đến mẹ nơi rồi cứ ném thử đây tôi bỏ trong nhà mà hết mốc rồi cứu được cứu đi từ từ từ từ từ lùi về lùi về lùi về lùi về lùi về đúng quá bắn ra vào nhà vào nhà vào nhà ok clear clear clear ôi rồi cứu cứu cứu cứu cứu cứu được được Trước mặt trên núi có người này hướng 165 này. Một viên, một viên, một viên. Nó ngắm sẵn rồi. Nó thấy rồi đó. Nó chạy rồi một ừ một một viên vào đầu rồi. Ừ mình thấy cái nó chạy ở trên đồi à. Nó đang ngắm sẵn rồi mày. Mày quá. Nó định bắn rồi đấy. Chúng mình một viên rồi nhưng mà. Ừ kẹp giữa hai viên đá à ừ. À? hai thằng hai thằng ôi rồi nó sấy rồi ba thằng ba thằng nhá ba thằng đông quá ừ rút lại bơm máu đi ừ bơm máu đi ba thằng liền nhỉ ừ. nó xuống đây rồi cứ giữ lại đã giữ giữ lại chỗ ra đừng đừng đừng cứu đừng cứu không cứu được đâu nó đông lắm không đừng cứu đừng cứu cứ cứ ở kia đã không cứu được đâu nó ở gần rồi đấy nó... Đừng, đừng, đừng, đừng, ừ nó ở gần nó ở gần nó ở gần nó ở gần này trời ơi nó chạy qua đâu không trúng quả nết nào nhá cho <laughs> nó chạy qua xa kìa. ờ còn còn ba thằng thôi ờ đừng nói đừng nói nữa ok mà chết rồi Đã đang bắn đừng mà đừng nói không nghe gì Ở ờ, đang kho kho thì chạy rồi. chắc thế đó mình nghĩ là không nó nó không ở trong kho ở sau mấy cái tảng đá ở bên kia ấy trong này vẫn trong bo mà nhờ sát bo thế ở ờ, quên nhặt giáp rồi ừ ở ờ, nhỏ tôi giáp hai giáp hai ấy Ờ còn hai team kìa, còn đúng một thằng thôi. Ờ biết Ừ. Qua gốc cây đi. Ở ờ, chỗ này vẫn trong bo mà. Ô mình chiếm được cái mỏ, chiếm được cái mỏm đôi này là đẹp nè. Bắt buộc nó phải đẩy lên thôi. Ừ. kìa kìa kìa ôi rồi hay vậy hay quá cân phút cân phút cuối hay quá cân phút cuối hay quá <laughs> ok nha bye bye anh em nha hẹn gặp lại anh em à, video lần sau bye bye bye bye